Xin chào tất cả các bạn trên uh, toàn thế giới Khi chúng ta học sử dụng uh, làm phim hoạt hình Thì buổi hôm nay tôi dạy làm uh, phim hoạt hình Buổi sau tôi sẽ dạy lập trình Vì trên kênh của tôi là bao gồm là công nghệ thông tin Bao gồm là những cái kiến thức về lập trình website Và kiến thức về làm phim hoạt hình Thế thì uh, trước đây tôi đã sử dụng cái chiếc laptop coi i3 nó rất là cũ cũ chính vì vậy là khi tôi uh, sử dụng quay màn hình nó rất là chậm và làm phim hay làm những cái gì đó nó chậm khiến các bạn nghe cảm thấy không ưng thì vừa rồi tôi có mua một chiếc máy tính đây là chiếc này thì chiếc này của chúng ta là ờ, tôi mua trên uh, đường Lê Thanh Nghị của trên quận uh, Lê Thanh Nghị ở gần Bách Khoa Đại học uh, Đại học Bách Khoa và nó gần uh, với ờ, trường đại học xây dựng thì cái phố Lê Thanh Nghị trên Hà Nội đấy thì tôi có mua một chiếc máy tính này thì chiếc máy tính này uh, được cài hệ điều hành Win 10 là tôi mua với giá là 12 triệu à, kể ra có tiền thì tôi sẽ mua một chiếc to hơn nhưng mà chiếc với chiếc này là chúng ta đủ dùng làm đồ họa rồi thì cấu hình của nó như sau đây là chiếc uh, workstation Dell workstation Dell là T T5810 T5810 có cấu hình là chip Xeon E5 2678P3 Đấy các bạn làm đồ họa các bạn phải mua những loại máy workstation Thì ở đây các bạn nhìn thấy là đối với ờ, tôi đã cài rất nhiều phần mềm thì nó chạy rất là bốc Đấy thì trong cái ờ, phần này thì tôi giới thiệu qua về máy tính một chút với bộ vi xử lý là tốc độ 2,5 Ờ, có thể up to lên đến 3.3 và ở đây là có 12 nhân và 24 luồng 12 nhân 24 luồng với uh, giam là 16 ram này ram 4 có tự động sửa lỗi được tự động sửa lỗi đấy thì như vậy thì chúng ta mới có thể làm được ổ cứng thì tôi cũng định mua cái S256 ờ, nhưng vì lúc đó cũng kẹt tiền cho nên là tôi mua cái 128 thì tôi cài hệ điều hành trên trên ổ SSD còn ổ cứng thì tôi cài ứng dụng à, cài ứng dụng thì ở đây tôi uh, đã dạy đề cập với các bạn là chúng ta đã học uh, những phần mềm hoạt hình 2D và 3D thì 3D thì tôi sử dụng Blender Đấy, Blender để làm những cái 3D còn uh, ờ, 2D thì tôi sử dụng hai phần mềm là ờ, uh, Custom Animator V4 và còn cái này là uh, Trombone harmony 20 tức là bản nâng cấp so với cái cái bản phiên bản trước thì bài hôm nay ờ, tôi sẽ giới thiệu các bạn là khi mà chúng ta cái bản này chúng ta thường là crack ở trên uh, các trang mạng họ cho thì uh, các bạn có những bạn là khi khởi động thì nó báo là gì uh, không đúng uh, key bản quyền thì nó sẽ tắt cái chương trình đi thế thì tôi đang nghĩ ra một cách là chúng ta sẽ ngắt kết nối mạng ngắt kết nối mạng trước khi khởi động sau đó ta lại mở lại các bạn có thể vào chỗ phần uh, Open Network Internet Setting Đấy, rồi chúng ta chọn uh, cho tôi cái phần uh, ờ, uh, sâu các network uh, bật lên nó bật lên ở đây thì sau đó thì các bạn uh, vào chỗ là Changer Adapter Option các bạn ngắt kết nối đi disable Đấy. các bạn để cửa sổ này lại rồi các bạn khởi động nó xong khởi động xong thì các bạn sẽ bật chương trình lên Đó, bật chương trình lên thì với con này thì chúng ta mới kết hợp với Photoshop và Illustrator chúng ta làm được còn với những cái con mà có i7 thì tương đối là chậm các bạn Đấy, bây giờ nó khởi động lên nhá khởi động xong thì chúng ta lại mở kết nối nó chỉ báo cái lúc kết nối thôi đấy chúng ta chọn là no thank you à, no thank you và bây giờ thì chúng ta sẽ thì sẽ bật nó trở lại đấy, các bạn lại bật lại các bạn lại uh, chọn vào phần uh, adapter đó rồi chúng ta lại chọn rồi chọn mở lại rồi bây giờ chúng ta lại cho nó view network ok rồi chúng ta bật lại bật lại nó một tí chúng ta cho mở những cái này thế là chúng ta chọn là view network chọn này ta chọn enable thế là nó lại kết nối lại cho các bạn thôi đó kết nối lại nhá bây giờ chúng ta sẽ làm thế này thì đây là một màn hình rất là rộng à, tôi dùng uh, cặp rời cặp rời là Quattro uh, K2000 tức là có tiền thì các bạn có thể Quattro 4000 cũng rất là tốt rồi các bạn có thể chọn display Quattro ở K2000 các bạn chọn Quattro K4000 các bạn dùng hai màn hình cũng được nhưng ở đây tôi chưa có cho nên tôi sẽ dùng tạm một màn hình với phần mềm này thì các bạn thấy là uh, trên đây thanh này nó cũng rất là hiển thị rõ ràng với các icon các bạn có thể uh, thấy là gồm có phần camera zoom rồi phần camera pen vân vân xoay chiều vân vân 3D uh, ờ, nó làm theo cơ chế là pin line có nghĩa là theo đường ống uh, ví dụ ở đây tôi chọn một uh, cái G3 nhé G3 là cái miễn phí ở đây đó, ba miễn phí thì các bạn có thể sử dụng bất kỳ một cái con nào để các bạn vẽ nó ví dụ như là các bạn có thể dùng cái ờ, đây là những cái con vật động tác của các con vật Đấy. con dog con chó vân vân con mèo hoặc là trên này thì các bạn sử dụng cái con uh, vào uh, các nhân vật khác ví dụ như là nhân vật như là human là người người nhá còn uh, uh, swing là cánh chim vân vân rồi uh, những cái uh, những cái uh, động thì đối phần mềm này thì những bạn làm các uh, video vui nhộn nhanh thì các bạn sử dụng phần mềm này các bạn sử dụng phần mềm này nó nhanh hơn là với chúng ta sử dụng là uh, các bạn chưa quen với phần mềm như Moho Moho thì nó uh, nó khó sử dụng hơn Đấy, Moho khó sử dụng hơn thì ờ, miễn làm sao phần mềm nào thì phần mềm miễn làm sao là chúng ta có thể làm được phim còn chúng ta cũng không coi trọng cái nào tốt hơn hay không thì trong cái kênh của tôi tôi đã sử dụng là rất nhiều loại phần mềm thì các bạn sẽ lựa chọn ờ, bạn nào đi theo uh, cartoon cartoon animator thì các bạn dùng bạn nào đi theo uh, Tombom Harmony thì các bạn dùng Tombom Studio các bạn dùng Đấy, thì các bạn các bạn có thể sử dụng nó thế thì ờ, với cái bài ờ, bài về ờ, G3 thì chúng ta chọn người chẳng hạn chọn người thì các bạn nhìn thấy là đối với máy tính mới nó rất là nhanh nó giúp cho các bạn làm việc rất tốt đây các bạn nhấp vào đây nhé. các bạn chỉ cần nhấp vào nó thì nó sẽ ra giữa màn hình nó mặc định là căn giữa màn hình và bạn kéo thì nó sẽ uh, ra không đúng màn hình thì các bạn nhìn thấy này đây là cái phần uh, điều chỉnh camera to vào thu nhỏ vào trên đây các bạn chú ý chụp xy là tọa độ uh, tọa độ màn hình xy x là chụp hoành y chụp ngang và z là chụp sâu đấy các bạn chú ý nhá z người ta còn gọi là cao độ trong uh, toán học gọi là cao độ thế đây đối với một nhân vật mẫu đây thì chúng ta làm phim hoạt hình thì chúng ta không nên là sử dụng đúng cái người mẫu này vì người mẫu này là bản gốc của họ chúng ta mang ra thì nó không hay lắm chẳng nhẽ phim nào nó mang cái ông này ra không được đúng không vậy các bạn làm như sau nhé các bạn nhìn thấy này project là một cái dự án các bạn làm phim này actor là nhân vật này animator là các bạn sử dụng menu này để các bạn làm chuyển động này đây là phần cảnh này còn đây là phần phần con rối và phần này là phần chúng ta truyền âm thanh vân vân đấy các bạn sử dụng nó thế thì uh, với cái actor này thì các bạn nhìn thấy là trên màn hình lúc này nó chỉ xuất hiện như này thôi đó thì uh, đây là cái nút là create media tức là tạo ra môi trường hoạt động còn đây là chúng ta chuyển sang chế độ xương của nhân vật các bạn nhấp vào đây à, các bạn nhấp đây để nhập một chế độ xương còn không có thì các bạn nhấp vào cái môi trường này để tạo ra một cái pop đó các bạn tạo ra một cái pop rồi các bạn uh, điều chỉnh nó như background này hình ảnh này con rối này đó thế còn ờ, các bạn nhấp vào đây nhấp vào đây thì menu sẽ trải rộng ra cho các bạn menu trải rộng ra cho các bạn sau đó các bạn chuyển vào convert phần này phần create media gồm có ông này đó. À, tôi xin lỗi các bạn chọn vào đây chọn biểu tượng này thì nó sẽ ra phần xương cho các bạn đó xương của chúng ta là gồm có này uh, xương đầu xương vai xương cánh tay và xương bàn tay còn đây là xương được liên kết với bộ khung người còn đây là hai cái chân chân gồm có là xương đùi xương xương đùi xương hông và xương uh, xương đây là xương uh, của chúng ta là xương cổ chân ống chân và xương bàn chân Đấy tương tự nó nó như vậy thế bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang Photoshop để chuyển sang Photoshop thì các bạn à, làm rất là dễ thôi các bạn có thể vào trong đây các bạn đặt tham chiếu cho nó Đấy, và đặt tham chiếu thế thì à, chúng ta nhìn thấy là ở đây tham chiếu này display rốt vân vân rồi lưới khoảng cách lưới 100 đơn vị rốt size vân vân các bạn chọn như thế Đấy, rồi cái này là sâu file vân vân rồi chống răng cưa Đấy, các bạn đọc nó rất là dễ thôi à, ờ, 1 triệu 3 triệu pixel make up của cái cái hình ảnh của nó là rất là nét à, các bạn đặt tham chiếu các bạn thích thay đổi gì thì các bạn chọn thay đổi trong đây Đấy. trong phần texture texture thì các bạn sẽ chọn cho tôi cái phần là chúng ta phải nhấp vào đây để chúng ta tìm cái file chạy của Photoshop Photoshop ở đây tôi cài trong program Adobe Adobe Photoshop các bạn nhấp vào đây rồi ờ, các bạn chọn cho tôi cái phần là ảnh PNG trong suốt nha các bạn không chọn này chỗ này là đục ta chọn chỗ này Đấy, ta nhấp OK OK để chúng ta đặt tham chiếu và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang Photoshop Đấy, chúng ta chuyển đây nhá chuyển đây này thì lựa chọn của nó như sau uh, lựa chọn như sau head and body on file có nghĩa là uh, khi ta chuyển thì cả cái người này sang bao gồm cả đầu cả cơ thể đều chuyển sang uh, hình ảnh scale tức là hình ảnh được co giãn là 2,5 tức là nó tăng 2,5 so với cái hình ảnh gốc Đấy, các bạn có thể uh, máy các bạn yếu thì các bạn chọn uh, cho tôi uh, một tức là chuyển một một còn các bạn mấy tính khỏe các bạn chuyển uh, ờ, cỡ hai phẩy hai chấm còn các bạn chọn nút này thì có nghĩa là nó chia đầu ra một phần thân ra một phần và ta sửa Đấy. cấu trúc của nó thì chúng ta sửa những các góc hiện tại đây là update nhiều góc chúng ta chọn Đấy. chúng ta chọn nhiều góc các bạn chọn trên này Đấy. thì ảnh của chúng ta ra độ phân giải như này bởi lần cho thấp xuống thì ảnh độ phân giải thấp hơn đấy các bạn nhìn thấy chưa nha yeah. resolution là độ phân giải các bạn cho xuống tôi cho 1,5 đấy thì tôi chọn lăn là nó khởi động Photoshop nó sẽ khởi động Photoshop tự động khởi động Photoshop lên và chúng ta sửa thế thì trong quá trình sửa nó luôn luôn liên kết với phần mềm uh, Cartoon Animator nó sẽ liên kết với phần mềm Cartoon Animator để giúp cho các bạn có thể làm phim được làm tạo các nhân vật nhanh còn phần phong cảnh các bạn đây bây giờ các bạn nhìn thấy này cả cơ thể và đầu đều đều vào một một phần thế bây giờ tôi sẽ nói cấu trúc của cái file này như sau Để hôm nay tôi nói kỹ hơn nhá kỹ hơn thế các bạn nhìn thấy là các bạn nhìn thấy đây này các dấu cộng này dấu cộng này là điểm nối xương nối xương chuyển động của khuôn mặt nó có thể là xương cũng có thể là điểm đánh dấu ví dụ hai dấu cộng này là chúng ta đánh dấu vào trong hai cái lông mày để sau này các bạn di chuyển được Đấy. đây là dấu cộng này đánh dấu vào cái mũi dấu cộng này đánh dấu vào cái tai dấu cộng này đánh dấu vào cái vào cái miệng dấu cộng này đánh dấu vào cái hàm khuôn mặt của ông ta đó. còn đây là dấu cộng với dấu cồn đấy cái điểm này là điểm nối xương điểm nối xương đấy các bạn nhìn thấy nhé thế thì bây giờ ta sẽ tạo nhân vật trong photoshop bằng cách nào bằng cách nào chúng ta có thể sửa khuôn mặt sửa mũi vân vân thế đầu tiên thì tôi ờ, sẽ nói về uh, sửa khuôn uh, mặt trước khuôn mặt thì các bạn nhìn cái bảng layer trong lớp này trong bảng layer này thì các bạn nhìn thấy là nó có tên là RL Bone human tức là phần xương à, phần xương xương của của cái con mặt à, các bạn có thể điều chỉnh tắt nó đi các bạn nhìn thấy à, các bạn nhìn thấy nó hoạt động à, như thế nào bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần đây điểm đánh dấu nhá bây giờ chúng ta sẽ vào phần à, head uh, à, talk head talking head thì ở đằng phần đây chúng ta sẽ nhấp vào từng cái à, nhấp vào từng cái thì ta chỉnh sửa từng bộ phận bên trong mỗi một lớp là một bộ phận mỗi một lớp là một bộ phận ví dụ à, ví dụ chỗ này là phần chỉnh sửa lông mày vân vân à, rồi phần à, hình ảnh hình ảnh riêng nha và xương riêng thế xong phần hình ảnh đã để các bạn nhìn rõ hơn Ờ, đây là phần hình ảnh của cơ thể rồi bây giờ chúng ta quay về phần hình ảnh về uh, về đầu đây là xương ờ, à, đây là tóc nhé tóc sau Đấy. còn bây giờ đây là mắt Đấy. đây là cái này phần này là phần của cái tai ở điểm tai nhé rồi cái này là của mũi à, của miệng mao là miệng nòi là mũi à, nòi là mũi các bạn chọn như thế phần center center phần trong này thì trung tâm của chúng ta chúng ta thấy này à, bây giờ tôi sẽ nói về phần à, nói trước nói nhé các bạn tất nhiên là rất nhiều phần các bạn phải ngồi làm nói đây đó thì bây giờ ta vẽ cái mũi của ông này để vẽ mũi thì Photoshop nó giúp chúng ta là tại đây các bạn chỉ cần nhấp thêm một lớp lớp nó sẽ overlay hay là overlap lên cái đây Đấy, nó sẽ ghi đè lên nha chúng ta chọn ở đây thì chúng ta chọn thấy là layer 96 chúng ta đặt tên chúng ta có thể đặt tên được không đặt tên được không quan trọng vì đây đó là cái phần mũi rồi thì ờ, các bạn đó chỉ quan tâm đến cái thư mục folder để nó lưu cái lớp ảnh này thôi đó thì các bạn có thể vẽ một cái mũi mới à, ví dụ tôi muốn vẽ một cái mũi đen à, tôi chọn là tôi chọn đây là tôi chọn một cái uh, con trùng rồi tên này à, kệ cái điểm cái kia trước à, à, các bạn cứ không cần quan tâm đến cái mũi cũ các bạn quan tâm đến cái mũi này à, các bạn có thể vẽ lên đây Đó. đây là vẽ bằng chổi cho nên là nó nó có đường mờ mờ mờ bên trong Đó. các bạn nhìn thấy là nó nó mờ bên trong nha thế các bạn muốn vẽ một cái mũi nét hơn muốn vẽ một mũi nét hơn thì các bạn có thể dùng uh, dùng pen các bạn dùng pen để các bạn ờ, vẽ cho nó dễ hơn các bạn dùng pen Đấy. còn đây là chúng ta đang dùng trộn đúng không Đấy. À, chúng ta đợi một tí cho nó đấy mặc dù như thế nhưng mà nó vẫn là chậm tôi đang tắt bớt cắt ở ờ, phần này đi à, chúng ta nhìn thấy là ở đây uh, performance của nó gồm 24 ô 24 ô nó đang làm đấy thế thì ở đây các bạn dùng cho tôi là cái pen pen các bạn vẽ cái mũi nó tốt lên Đấy, vẽ mũi tốt lên thì uh, đây thì tôi chọn tôi uh, giữ control giữ phím control bàn phím tôi nhấp vào Đấy, ờ, tôi nhấp vào đây thì uh, tôi chọn phím delete là xóa hết delete là xóa hết để cho một thành một lớp trắng à, các bạn kéo cái lớp này xuống các bạn sửa các bạn kéo vào phần giác và các bạn uh, cần chuẩn D các bạn thêm một nút nữa Đấy, bây giờ tôi vẽ cái mũi với đường nét hơn các bạn giữ an để để điều chỉnh cái con handle nhé tức là cái con này uh, ờ, con điều khiển uh, hand, con này gọi là handle nhé Đó thì cái mũi của ta được như này sau đó thì các bạn có thể thêm màu à, các bạn nhấp chuột phải cho tôi chọn make selection các bạn cho vào đây là khoảng 2 pixel à, ờ, các bạn chọn phim các bạn chọn phim nhé các bạn chọn cho tôi là à, mũi của chúng ta là foreground là cái nút này là cái à, hộp màu nó nằm phía trên Đấy, các bạn đổ xuống Đấy, chúng ta được cái mũi mới còn cái mũi cũ thì các bạn xóa nó đi Đấy. để chúng ta được cái mũi mũi mới rồi bây giờ ta sẽ điều chỉnh cái khuôn mặt để với khuôn mặt thì khuôn mặt này nó hơi bầu bầu hơi bầu bầu thì chúng ta có thể điều chỉnh ta vẽ theo kiểu khuôn mặt hình trái xoan thì các bạn vào nút vào thư mục phây vào thư mục phây nhá đây Đấy, các bạn tắt thử đi nó ờ, sẽ mất cái phây đi đúng không còn kia là tắt sau à, phây ở đây các bạn lại chọn một cái phây mới Đó. và chúng ta sẽ vẽ lên vị trí của phây cũ rồi ví dụ bây giờ tôi sẽ vẽ một cái phây uh, mới tôi cho vần trán hơi cao một tí Đó. các bạn tiếp tục dùng cái này rồi các bạn là tiếp tục giải ờ, cái tam à, tôi vẽ lên đây đây là tôi vẽ đây bây giờ tôi cho một cái mồm nhỏ mồm một cái san hơn đó mồm trái san hơn nhá rồi tôi sẽ hướng dẫn các bạn thật kỹ đó, tôi dùng pen đã chỉnh như thế các bạn cho chỗ này lên đến đây uh, các bạn đến phần ờ, đây rồi chúng ta sẽ tạo một cái tai có vẻ nó giống như tai của đức phật hơn đó nó và tôi chọn chữ an để tôi cắt nó đi Đấy, để nó điều chỉnh cái handle đi rồi ok xong bây giờ tôi sẽ dùng cái con bút thử Đấy, bạn đây các bạn chú ý nhá ở đây có rất nhiều thứ để cho các bạn làm à, chúng ta chọn cái con uh, pen thử ở đây photoshop mới của tôi đây này nó nằm đây các bạn nhấp vào đây đó từ đây và bây giờ các bạn sẽ dùng uh, chọn chọn pen các bạn chọn pen các bạn uh, chọn đúng cái lớp này các bạn chọn uh, pen các bạn nhấp chuột chọn make selection các bạn cho vào hai pixel đấy và chấm răng cơ này và các bạn đổ phim phim vàng với cái foreground color là phần này background color là cái phần à, màu này màu phía dưới nên chúng ta chọn foreground color chúng ta nhấp ok Đó. và bây giờ chúng ta sẽ xóa đi cái xóa đi cái ảnh à, lớp ảnh phía dưới và bây giờ chúng ta nhìn thấy là tôi đã thay đổi lại à, cái khuôn mặt của đồng chí này bây giờ chúng ta tiếp tục vào phần tóc tóc tóc này hiện nay là ta chưa có đúng không các bạn tóc chưa có rồi rồi ok ở phần tóc sau đã tôi sử dụng tóc sau đã Đó. tóc sau nó nằm đằng sau à, tóc sau nằm đằng sau tôi muốn một cái bộ tóc khác ví dụ ờ, tóc sau như này thì ta cứ để đây ta chọn một cái lớp mới ở đại đây các bạn chú ý nhá lớp mới đây đây là lớp mới còn lớp này cứ kệ nó bây giờ ta sẽ vẽ bộ tóc vẽ bộ tóc đã tôi vẽ bộ tóc xuống tận đây đấy các bạn vẽ bộ tóc xuống tận đây nhá còn nó hơi cao mình tính cho tóc xuống đây đây là tóc phía sau các bạn chú ý nhá Đấy. black hair ở à, uh, back hair thì chúng ta chọn vào đây ờ, chúng ta có thể cho lên đây Đấy. các bạn vẽ xuyên qua kệ nào bây giờ ta sẽ đổ với ờ, một cái mái tóc đen ta chọn màu ở đây là màu đen đen hơn một tí đúng rồi bây giờ ta chọn make selection hai pixel tôi hy vọng các bạn là theo dõi tôi làm kỹ đó tôi chọn foreground hai pixel Đấy, tôi đã được cái, cái tóc này rồi bây giờ các bạn cần chôn đây đi các bạn có thể vẽ lên điểm những cái tóc bạc xung quanh các bạn có thể chọn như là ta chọn này ta chọn opacity nhỏ đi một chút là để mờ đi Đấy, qua này các bạn học được photoshop luôn Đó. Đặt tô điểm cho sợi tóc Đấy, đây là tôi làm nhanh nhá còn các bạn nhỏ các bạn làm chậm thì các bạn làm những sợi tóc lưa thưa nhỏ hơn Đó. Sợi tóc ví dụ chúng ta có thể vuốt sang hai bên vuốt sang hai bên Đó. ok xong bây giờ các bạn xóa cái lớp tóc dưới này đi ok thế bây giờ chúng ta sẽ tóc đằng trước đằng trước của chúng ta là một cái thư mục rộng nó chưa có gì chúng ta chọn new ở ờ, lớp ở đây để chúng ta kéo nó vào tóc đây đó ta mở nó ra đây là phần tóc tóc trước phần tóc trước các bạn vẽ vào phía trên này các bạn chọn pen chọn pen để các bạn vẽ phần tóc trước nhá rồi tôi uh, hướng dẫn các bạn vẽ phần tóc trước à, vẽ phần tóc trước đây tôi sẽ cho mái tóc dự án này Đó tôi được cho nó ra các bạn cho tóc trước phần này cho nó sinh động tí cho cái ra ta phía ta ok rồi các bạn nhấp make selection chọn hai pixel rồi bây giờ các bạn đổ tóc đen vào à, muốn đổ tóc đen thì các bạn lại chọn màu màu đen lên thôi rồi ok bây giờ các bạn phim ok ha đó phim màu đen vào đây ok rồi ok ta đã được à, cái tóc như này Thế là chúng ta đã vẽ xong cái phần tóc và mặt bây giờ chúng ta vẽ mắt mắt nhé đó, mắt và mồm mồm mồm sau đúng không rồi bây giờ chúng ta sẽ sẽ làm mắt ở chỗ nào mouth open này hai còn cái con ờ, cái con mẫu này nó không có mắt ngon đúng không chúng ta chọn a hai đó thì trong đây các bạn nhìn thấy nhá trong mắt này tôi nói này iris là con ngươi eye là màu trắng mắt là dấu mắt đó chúng ta chú ý nhá các con này đều rỗng đều rỗng hết bây giờ chúng ta sẽ phải vẽ từng thứ cho nó vẽ từng thứ cho nó đầu tiên ta vẽ con người con người thì các bạn nhấp vào đây Đó, các bạn nhấp vào đây các bạn đặt cái này vào đây ok các bạn đặt vào đây rồi thì ta được easy ồ oh, oh, easy của chúng ta là rộng Đấy, các bạn xóa đi một cái được xóa một cái ok ồ oh, copy à? rồi tôi xóa một chúng xóa xóa này đi ok yêu thích nhá đây là mắt phía phải mắt phải bên này Đấy. vậy chúng ta sẽ phóng to lên Đấy. tôi sẽ sử dụng đây các bạn tạo nhân vật trước các bạn tạo cảnh rồi các bạn sẽ làm kịch bản bạn sẽ tạo được ra tôi uh, cho nó to lên một chút đây con người của tôi nó nằm chỗ này người nhá Đấy, rồi tôi tô với màu đỏ con người màu đen phim chúng ta chọn phim vào ta chọn là ok rồi xong con người này bên lòng trắng này lòng trắng các bạn tạo cho tôi một cái rồi đấy. các bạn kéo nó vào lòng trắng đấy tại đây chúng ta sẽ căn cần chôn D trên Photoshop để thôi chọn và chúng ta vẽ một cái lòng trắng các bạn chú ý nhé đây là một cái uh, một cái uh, con uh, người mẫu phần mềm trắng các bạn make selection bạn chọn hai pixel rồi các bạn chọn màu trắng trên đây màu trắng đây hoặc là màu trắng phía dưới màu trắng có tham số là 255 255 đấy thì chúng ta có thể tô với màu trắng phía dưới thì ở đây chúng ta tô luôn với cái background color đấy, chúng ta đặt màu trắng đúng không rồi đến bây giờ là đến phần mask là ở lòng đen ở lòng đen này các bạn chọn tôi lúc này à, lòng đen đây rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn nó qua đây các bạn uh, sẽ làm giống tôi nhé đó, các bạn yên tâm là sẽ rất là đẹp đúng không sau đó chúng ta chọn về make selection à, chúng ta cho một pixel một và chúng ta tô với màu đen các bạn và phim các bạn tô màu black Đấy. ok à, ok à, chúng ta đã tô được màu đen à, bây giờ chúng ta sẽ vẽ lông mày à, mắt à mắt mắt bên kia đã rồi nhá đây là mắt à, mắt này là mắt à, chúng ta vẫn một mắt này Đấy, cầu kỳ lắm rồi mắt cười mắt cười thì chúng ta cũng làm như vậy thì chúng ta sẽ tắt cái um, nôm mờ này đi Đấy, chúng ta làm mắt cười mắt cười thì nó hơi hít một tí đúng không rồi chúng ta sẽ làm từng cái một nhá chúng ta làm cái mắt trước ok ta chọn vào đây đấy ta chọn mắt cười trước làm đủ các mắt thì nó sẽ cười Đó, cho các bạn rất là tốt rồi bây giờ chúng tôi tôi làm mắt cười này mắt cười là hít lại với nhau rồi ok đó à, các bạn này make selection của tôi các bạn chọn màu đen tô phim à, đây là con mát ok oh. mặt cười nhá còn chấm d rồi bây giờ chúng ta đến lòng trắng lòng trắng thì nó bé xíu thôi lòng trắng các bạn chọn vào đây trắng đây thì tôi cho cái con này nó rất là nhỏ tôi tô trắng xíu nó cười híp cả mắt rồi à, các bạn tô vào đây cho nó ngon các bạn cho opacity lên cao à, kệ nó chúng ta nhìn ở đây là ta đi đè mà cho nên là nó có màu đen ở đây kệ nó nhá rồi con ngươi con ngươi thì các bạn chọn vào đây các bạn chọn một cái uh, mực ờ, màu đen các bạn xoay quanh như vậy đó kệ nó dấu cộng nhé đỏ mắt người rồi thế là chúng ta đã làm xong cái mắt cười mắt đóng và mắt đóng này còn dễ hơn rồi chúng ta làm mát này chúng ta cho cái này vào đây rồi chúng ta cho mắt đóng đó mắt khép tức là chúng ta đóng vào đóng vào thì chúng ta muốn nó nét thì chúng ta chọn bút này ờ, chúng ta chọn nước, đó. một đóng ấy. các bạn chỉ cần như thế thôi các bạn chọn make selection rồi chúng ta tô màu màu đen khi màu đen đấy ok à phim màu đen phim black ok xong đây là mắt mắt cười à mắt đóng mắt đóng thì đi dích vào cái này coi như đóng thì đóng hết rồi chúng ta không cần phải làm nó nữa đấy mắt đóng nhá rồi mắt thường là mắt thường rồi ok mắt thường thì bây giờ chúng ta trong cái mát của nó này à, tôi uh, muốn các bạn vẽ thêm lông mi à, vẽ thêm lông mi các bạn chọn đây mát của nó nhé rồi tôi chọn uh, vẽ thêm lông mi opacity đậm lên một chút đúng không rồi tôi cho lông mi các bạn chọn vào mát của ngoài lông mi bạn có thể cho cái con trồi nó nhỏ lên một tí Ở ờ, các bạn vẽ lông mi càng đẹp đó bạn vẽ lông mi nhá ok xong rồi uh, ngoài ra thì còn có mắt uh, ờ, uh, scare tức là sợ sệt rồi uh, screen rồi vân vân đấy, chúng ta sẽ làm được những cái đấy xong thì ta làm tạm cái này bây giờ ta sang mắt phải mắt trái mắt trái thì đây để tôi chỉnh sửa lại các bạn nhìn thấy nhân vật đã được thay đổi gần như là uh, của chúng ta ờ, trông hoành tráng ra hết đúng không rồi ta làm thêm uh, lông mày à, làm thêm mắt ấy đã ta làm thêm uh, mặt cười đã nhá à, mắt trái rồi mắt này thì ta làm mát trước Đó. mát đầy giống các bạn cho thêm một phút này ok xong bây giờ các bạn đấy các bạn nhìn thấy là rất là dễ đúng không rồi bây giờ ta làm mắt uh, ta chọn tem ta làm cái mắt bên uh, tay uh, này đó dự án lại đóng vào đây thêm vào đây các bạn chọn lên đây chúng ta chọn mắt đúng được phải make selection các bạn chọn ok sẽ được bây giờ các bạn tô mực đen phim mực đen rồi thêm mực đen là cái mát nhá rồi bây giờ ta ấn Ctrl T ta vẽ thêm lông mi nữa luôn ta vẽ thêm lông mi luôn à. các bạn à, cho mực đen các bạn vẽ à, chúng ta đánh đen là không không không ok bây giờ chúng ta sẽ tô thêm vuốt từ dưới cứ lên nhé vuốt từ dưới cứ lên các bạn yên tâm các bạn làm là sẽ trông rất là đẹp Ờ. à. đây là cái con dấu của họ thôi đó. Đó. rồi bây giờ lòng lòng trắng lòng trắng bây giờ chưa có gì chúng ta thêm để vẽ lòng trắng lòng trắng bé hơn lòng uh, uh, mắt bên ngoài chúng ta chọn pen cái này thì các bạn không lo gì về phần zigging chuyển động vì nó tự động nó tự động cho các bạn Đấy, chúng ta chọn make selection ờ, chúng ta sẽ tô với mực trắng preview mực trắng đó tôi dạy các bạn cẩn thận kỹ từng cái một nhé why ok rồi bây giờ các bạn chọn easy easy là con người con người có sẵn cho các bạn rồi các bạn sẽ cho một cái này vào đó, ờ, các bạn cho tem các bạn vẽ con người vào trong chúng ta chọn main selection à, bây giờ chúng ta tô với một màu ở trên này đen một tí blue ừ, background color hoặc à, foreground color đấy, à, con người thế là xong cái con mắt thường đúng không con mắt thường bây giờ ta vẫn tiếp tục với à, mắt đóng và cười à, mắt cười trước đúng không mắt cười cười hít cả mắt ok rồi mắt cười các bạn chọn ten các bạn chọn đến đây mắt cười ở bên giữa này cười hít cả mắt cười. bạn uống như thế rồi các bạn mất selection cho tôi ok bây giờ các bạn tô màu đen kim màu đen nhá Đấy, màu đen lát là màu đen ok rồi bây giờ đến lòng trắng lòng trắng ở đây chúng ta cho cái này vào đây một cái chọn vào đây các bạn tô lòng trắng lòng trắng thì các bạn tắt mắt thường đi thì các bạn nhìn thấy lòng trắng nhỏ ở ờ, lòng trắng ở đây that um, Đấy, Max Selection à, ờ, các bạn sẽ chia sẻ vào đây rồi ờ, các bạn tô phim ship F5 nhé các bạn nhớ chú ý cho tôi đấy, đấy là dòng trắng rồi con người con người ở đây thì chúng ta thấy là con người các bạn dùng cái chổi các bạn chấm cho tôi một cái với mực đen của con người các bạn chấm vào đây để nói nha nó đang tô lên là dấu cộng này là đánh dấu thôi ok sau bây giờ chúng ta làm mắt đóng mắt đóng thì chúng ta chỉ cần làm mát thôi các bạn nhé Đấy. rồi mát chúng ta kéo vào đây rồi nó ra ngoài chúng ta kéo vào đây ở mắt ở mắt này thì các bạn uh, chọn tôi cái này các bạn đóng tuyệt luôn tuyệt luôn đó còn các bạn tô phim color cho tôi đó, các bạn uh, ờ, CF5 rồi ờ, các bạn tô mực đen black ok xong nghĩa là chúng ta đã xong mắt bây giờ chúng ta sẽ bật cả mờ lên Đó. Đó. đây là một cái con tương đối là ngon đúng không giờ đây ta sẽ vẽ cái mồm xoay rồi tắt rồi Đó bây giờ ta sẽ đi tìm cái mồm của chúng ta nó nằm chỗ nào mồm trên đây mồm nâu mờ mồm nâu mờ, mờ thì các bạn là chọn mồm bình thường Đấy, các bạn có thể uh, mở cái mồm như thế này có thể tô mồm môi mồm màu màu đỏ son các bạn khi mà cho tôi đi mồm tôi xin lỗi chưa make selection make selection là chọn một cái mồm mình thôi các bạn tô và đi ok mồm bình thường nhé rồi bây giờ các bạn sẽ uh, tạo cho tôi một cái mồm cười cười mồm cười mồm cười thì chúng ta sẽ cắt cái mồm nô mờ đi đây chúng ta để được chúng ta chọn mồm cười cười của chúng ta đây à, đấy, đây là mồm cười thế thì chúng ta sẽ sửa chúng ta sửa cho nó chúng ờ, ta sửa ờ, các bạn có thể sửa cô gái này với cái à, đây. chúng ta xem là à, dòng in môi đúng không loại uống được selection các bạn chọn cho tôi cái môi đỏ pin hoa trên cũng cho một cái môi đỏ cho tôi các bạn chọn tiếp mồm này nó sẽ được ngoại tô môi đỏ in môi nhé đèn mông cười rồi ờ, chúng ta sẽ sang cái mồm mồm uh, tóc vân vân thì uh, rồi các giọng nói vân vân nữa thì chúng ta thử như này đã rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ cho cô gái với một cái body khác body có ngực đàng hoàng nữa ví dụ như là chúng ta vẽ từ đây ra sang phần body đó. Đó, xong cái đầu và thu lại cái phần này nhé thu lại các phần này, rồi các sang phần à, body body thì cái phần hip chính là body các bạn nhớ từ hip trong tiếng anh nghĩa là body Đó. rồi bây giờ tôi sẽ vẽ cho chúng ta một cái cô gái cảm ơn cô gái cô này có một cái cái váy các bạn có thể con lên các bạn chọn thêm một nút vào đây các bạn uh, ấn Ctrl các bạn đây bạn thêm nút vào đây ấn Ctrl đấy ờ, đây là phần ờ, ngực hơi to lên một chút ngực to lên một chút phần này các bạn xoay lên lại cho tôi đó có này cho ra một tí nghĩa là có ngực có ngực một tí nghĩa đàn bà có ngực đó bạn điều chỉnh đẩy con trôn nhá điều chỉnh là đẩy con trôn thế còn thêm cái này thì các bạn nên các bạn có thể đấy à, các bạn làm như thế rồi bây giờ tôi thay cô gái này với một cái nha à, này chỗ này cho khép vào một tí chỗ này chúng ta cho rồi bây giờ ta tô ta tô với một cái uh, là xanh hả? ta tô màu xanh là phim và màu xanh nhé phim màu xanh lỗi các bạn phải ấn uh, make selection trước là ok bây giờ các bạn thêm mực xanh Đấy, mực xanh vào đúng không rồi bây giờ các bạn có thể tạo thêm các nút quy Đấy, các bạn có thể tạo thêm cái nút quy vào đây các bạn chọn cho tôi cái phần này các bạn vâng, quy nhá rồi các bạn có thể tự ship các bạn vẽ thêm thêm tự ship các bạn vẽ thêm Đấy. ok do đó các bạn đổi với quy màu màu đây rồi Đấy. gọi là quy áo đúng không rồi bây giờ này chúng ta sẽ xong được cái phần này xong phần này bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái phần với cái phần này các bạn kéo xuống tận dưới vít này được các bạn ấn cần chôn t các bạn vẽ ấn đây, ấn cần chôn t cho tôi các bạn kéo đó rồi nhé rồi tí chúng ta cho cái máy à, còn cái phần dưới này phần dưới này của cái váy thì chúng ta thêm một cái loại là diềm diềm này chúng ta cho thêm có cái màu Đấy, chúng ta phải make selection đã tôi cứ hay quên đúng không diệt nó cho thêm diệt và phim diệt ok Đó. rồi việc bây giờ là các bạn vẽ bộ đùi bộ đùi thì các bạn có thể vẽ tùy ý thoải mái từ đến đây sau đó ta điều chỉnh với các con xương thì vì bài nó hơi dài cho nên là tôi ờ, làm được cái đoạn này thôi các bạn sẽ nhìn thấy nhân vật cũ của chúng ta đây nhé là một thằng đàn ông bây giờ nhân vật của chúng ta là một đứa đàn bà Đấy. thì chúng ta sẽ như xếp vào chúng ta sang nhìn thấy nhân vật thằng ờ, đàn ông này đã được update Rồi các bạn nhìn thấy không xong rồi bây giờ chúng ta cứ coi tạm như vậy nhé chúng ta sửa tất cả toàn bộ thứ bây giờ chúng ta vào content manager và chúng ta chọn hành động action action thì như các bạn đã biết là chúng ta vào windows chúng ta chọn timeline thì đường timeline của chúng ta lên đây thì đây là đường thời gian nó chạy đường thời gian nó chạy ở đây gồm có collect list này để phóng tận để tập hợp lại transform là chúng ta chuyển động uh, ờ, flip là là visible là ẩn hiện link là liên kết opacity là làm motion là chúng ta chuyển động phase uh, motion là hành động còn đây là transform là chuyển từ vị trí nọ từ vị trí kia phase là khuôn mặt đấy chúng ta chọn như này nhé rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn uh, phần uh, motion human đó như mình female chúng ta chọn female chúng ta chọn tiếp tục là đằng trước trước bây giờ các bạn nhìn này à, phần tức giận các bạn kéo nó vào đây đầu tiên tức giận Đấy. ngon không ok ok đến đây phần tiếp theo là phần phần làm cầm lên phần làm tức là than thở đấy em không thích lắm đúng không ví dụ thế đấy là chúng ta làm đấy Rồi, phần tiếp theo phần dance phần nhảy vui sướng mà nhảy cũng rồi ngon đúng không phần tiếp theo là phần exciting hào hứng cô này rất hào hứng ôi trời ơi hào hứng lắm sướng đúng không rồi hào hứng chán ra rồi bắt đầu thở đó. rồi buồn trạng thái chúng ta là buồn buồn đó. thế thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta đã làm xong được một cái phần bản ờ, bản ờ, nhân vật này thế để nhân vật khác chúng ta lại kéo vào chúng ta làm nhân vật khác đấy chúng ta đều làm cách như vậy thôi rồi còn đây là phần tiếp theo tôi nói các bạn là phần uh, nhập cảnh vào Đấy. cảnh vào ví dụ như là chúng ta có bách cao, bách cao ví dụ đây là một cái Đấy. Đấy. rồi thế thì ở đây các bạn chú ý nhé phần bách cao này các bạn uh, chọn cái này các bạn có thể ừ, phóng to ra đây là camera đấy phóng vào thì anh này là như này đấy thế còn anh background đấy, cái này các bạn có thể di chuyển anh này ra chỗ giữa sân khấu đó giữa sân khấu đó. các bạn nhìn thấy nhá các bạn nhấp vào đây thì các bạn sẽ ra một cái 3D để các bạn xem đó. các bạn xem 3D rồi 3D view các bạn sẽ ở đây thì ờ, chúng ta nhìn thấy là ờ, U, 3D Đó, đặt lại trở lại rồi chúng ta cho về hôm như này Đấy, vân vân thì bài sau tôi sẽ ờ, nói các bạn cách để chúng ta đấy chúng ta biến một cái thằng mà mà nó chỉ là một cái thằng ờ, đàn ông bây giờ nó trở thành một thằng PD ta nhìn PD thì càng hay hơn đúng không là bây giờ chúng ta có thể chỉnh sửa những cái phần khác như là phây à, phây ở đây ví dụ các bạn ờ, muốn ờ, thêm cái khuôn mặt của nó như nào các bạn có thể điều chỉnh ở preview chê là chúng ta mới làm ít đúng không rồi chúng ta làm nhiều thứ thì nó sẽ được đấy đây là phần phây nhá phây để bữa sau tôi sẽ nói tiếp Bài hôm nay chúng ta chúng ta học được cách là edit nhân vật chúc các bạn thành công à, các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh video của tôi à, xin chào thân ái các bạn